When I stay buồn là xe hơi buồn là con người em chơi Muốn là con người em cưới em chơi Muốn tôi là xe hơi vốn là con người em cưới em chơi vốn là thuyền ngang cho em vững sóng vốn là sóng sóng cho thuyền em bơi